và block theo cái ờ, tên mình chỉ đây là block G nha cả nhà và phía bên tay trái này của chúng ta đây là block H và như cái nhà thấy đây ở xung quanh đây thì ờ, đã được um, xây dựng nhà ở rất khá là nhiều như chúng ta nhìn thấy xa xa kia ạ à, cả nhà thấy ở phía xa xa này thì nhà ở cũng khá là nhiều và ở phía cuối uh, cuối dự án thì cũng có một nhà cũng đã được xây dựng và ở đây cuối dự án thì sẽ có một cái con đường uh, nhỏ tầm khoảng là 8 m và sau này sẽ quy hoạch lên là thành 17 m sẽ đi ngang qua dự án và nó sẽ nối thông qua bên kia là chợ Vĩnh Tân và tiện ích xung quanh thì ở đây có rất là nhiều à, những tiện ích mà phục vụ cho nhu cầu à, thiết yếu à, trong cuộc sống ví dụ như là chợ thì có bao gồm hai chợ đó là chợ Vĩnh Tân và một cái chợ tự phát chợ nhỏ nó nằm ở chỗ mà góc ngã ba giữa đường HL4 09 và đường HL410 và từ vị trí này chúng ta sẽ đi ra khu công nghiệp Nam Tân Yên tầm khoảng là 2 km và chúng ta đi ra khu công nghiệp Vship 2 tầm khoảng 1 km điều đặc biệt thì à, di chuyển qua hai khu công nghiệp này cũng khá là gần đúng không ạ cho nên cái, cái việc mà công nhân cũng như là các chuyên gia và nhân viên văn phòng ở đây và có nhu cầu mua đất đó mà xây nhà ở tại vị trí này cũng khá là cao vì thế cái việc mà chúng ta mua đầu tư hay là chúng ta mua ở cũng rất là dễ dàng và những khách hàng nào mà đang có nhu cầu muốn mua đất để đầu tư á thì có thể mà liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 mình sẽ dẫn khách hàng cũng như là à, đưa khách hàng đến tại vị trí này xem những lô đất tại vì lô đất này hiện tại mình đang nếm tầm khoảng là 20 20 lô nha cả nhà đó, cho nên nó là mình sẽ làm chung chứ không ờ, review từng lô khi nào khách hàng nào có nhu cầu hỏi ờ, muốn mua đất tại khu vực ừ, khu nhà ở Vĩnh Tân hoặc là dự án Tứ Đường Phát 2 thì ờ, mình sẽ dẫn trực tiếp và mình chỉ lô hoặc là những khách hàng nào mà đã từng biết dự án này rồi đã từng vào xem rồi á mà không cần muốn đi xem đất nữa thì có thể liên hệ mình à, mình gửi số đó cả nhà có thể tham khảo và có thể là chọn lựa cho mình một lô ưng ý nhất và mình đang di chuyển đó là trục đường N3 và trục đường N4 này à, lúc nãy ở dưới kia là trục đường N5 còn nếu như chúng ta đi lên trên kia một xíu là trục đường N3 và chúng ta sẽ đi ra ngoài cổng và bây giờ chúng ta sẽ là theo chân mình và bạn Hiền Quy à, đi dạo một vòng trong cái dự án này để các nhà biết được là xung quanh như thế nào và cũng như là tiềm năng phát triển cũng như là tiềm năng mà đó mà đầu tư mua đầu tư nha đặc biệt là những khách hàng mua đầu tư á thì à, có vị trí dự án này đầu tư rất là dở rồi cái nhà hãy theo trong mình đó mà đi à, xung quanh nha cả nhà bây giờ chúng ta sẽ lên xe và chúng ta sẽ di chuyển từ cái vị trí đất của mình từ block G và block H chúng ta sẽ đi ra ngoài cổng và sau đó chúng ta sẽ di chuyển từ trục đường à, chính của dự án đó là đường HL409 chúng ta sẽ đi chuyển ra đến đường HL410 à, của dự án để cho cả nhà nhìn xung quanh cũng như là biết được là mình di chuyển từ đâu đến vị trí dự án và cả nhà nào mà muốn đang tham khảo muốn mua đất tại khu vực à, Vĩnh Tân để mà ở với phân khúc giá mềm hơn so với những cái vị trí đất khác những dự án khác ví dụ như so sánh giữa dự án à, Tấn Đường Phát 2 này với dự án khu nhà ở Vĩnh Tân thì à, phân khúc ừ, tuyến đường phát Khai nó sẽ thấp hơn nhiều so với dự án khu nhà ở Vĩnh Tân và thì các nhà muốn mua đất ở tại Vĩnh Tân mà giá rẻ hơn so với những khu vực khác thì liên hệ mình mình sẽ um, báo cho ờ, khách hàng những cái lô mà hiện tại mình đang có trong tuyến đường phát Khai này à, và hiện tại mình vừa di chuyển cái trục đường à, đó là trục đường N3 N3 đường N3 các nhà và chúng ta sẽ di chuyển ra ở à, bên ngoài và hiện tại chúng ta đang di chuyển là gần tới à, cái trục đường chính rồi đó gần tới trục đường chính của, của dự án à, đi vào dự án và bây giờ là hiện tại những cái nhà thái đây bên tay phải cũng đang được ừ, xây dựng đúng không ạ có nhà hiện tại đang được xây dựng và có một căn nhà mình vừa chạy qua đó xây dựng cực kỳ đẹp và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra bên ngoài đường HL409 ạ tại cái nhà thái ngay chỗ cái cái trạm ba gác ừ, có dân cây ra đúng không ạ đó là đường HL409 và trừ vị trí HL409 này chúng ta sẽ rẽ phải thì chúng ta sẽ lên nhập đường HL410 và tại vị trí đường HL410 này là trục đường có chợ nha cả nhà có chợ tự phát và chợ này à, cũng cực kỳ sầm uất từ vị trí HL410 này chúng ta có thể di chuyển đi ra thị xã Tân Yên cũng như là uh, những vị trí khác và đây là chợ đây chính là chợ mà mình vừa nói xong ạ và chúng ta đang di chuyển để mình đang rẽ trái đó mình sẽ di chuyển ra HL410 và chúng ta sẽ di chuyển ra đường DT742 như vậy thì từ đường DT742 đi vào bên trong dự án chỉ mất tầm khoảng là một phút thôi ạ à. rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy cho mình một like chia sẻ và đăng ký kênh Khách hàng nào có nhu cầu mua đất tại Tướng Trường Phát 2 thuộc xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Nguyên thì liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894